2011 Ở đây mình sẽ tìm và so sánh xem số nào lớn hơn số nào và để tìm số lớn nhất Vậy thì ở đây mình có 59.876 là số bé nhất bởi ở đây ba số này đều là số có 6 chữ số còn đây là 5 chữ số đề bài yêu cầu mình tìm số lớn nhất vậy nên số này sẽ bị loại tiếp tục mình so sánh chữ số hàng ở hàng lớn nhất là hàng trăm nghìn ở đây là số 6 số 4 và số 9 vậy số lớn nhất sẽ là số 902.011 bởi số này có chữ số hàng trăm nghìn lớn nhất vậy số lớn nhất là 902.011 được chưa tương tự với bài 3 sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn tức là mình cũng sẽ so sánh xem số nào bé nhất và số nào lớn nhất mình sẽ ghi ở đây nhé 24 2467 tiếp đến mình có 28.092 943.567 và 932.018 Vậy thì các bạn nhìn bảng và đoán xem số bé nhất sẽ là số nào À đúng rồi, số bé nhất thì sẽ là số này, cô sẽ ghi số 1 nhé Bởi vì số này chỉ có 4 chữ số thôi Còn ở đây là 5 chữ số và 6 chữ số đúng không ạ? Vậy thì đây là số bé nhất rồi, chúng mình sẽ so sánh ba số còn lại với nhau và số bé nhất trong ba số này chính là 28.092 bởi vì số này cũng là số có 5 chữ số tiếp tục mình sẽ so sánh hai số cuối cùng số có 6 chữ số ở đây mình so sánh chữ số hàng trăm trước đều là 900 đúng không ạ và so sánh hàng chục nghìn thì ở đây có bốn chục nghìn và ba chục nghìn vậy số lớn nhất là số này và số bé hơn là số này vậy thì đây sẽ là số 4 đây sẽ là số 3 các bạn đã hiểu cách sắp xếp so sánh chưa cô sẽ viết lại nhé